bằng bó tay trong cờ ra tùy tục Đây là ngôi nhà của những người trẻ trung xinh đẹp Đấy là việc của 30 năm trước và 30 năm sau bây giờ tôi đã 70 tuổi Chương trình nhập gia tùy tục của chúng tôi do Đài truyền Việt Nam sản xuất cho nên sóng thường xuyên lúc 20 giờ 30 trên sóng VT3 thứ sáu hàng tuần Chúng tôi muốn ờ, giới thiệu tổ hưu trí của chúng tôi câu lạc bộ những người cao tuổi của chương trình nhập gia tùy tục Xin giới thiệu cụ Safi đến từ Syria giới thiệu uh, cụ bà Mika đến từ Pháp Đẹp quá à. Lại trống vậy à, ôi trời ơi Cụ CJ đến từ Nigeria mới gạt chưa hiểu quá hiểu vâng. quá quá ô trời ơi cô. bao nhiêu lâu rồi không gặp nhỉ ôi già này xinh đẹp thế dạ, cảm ơn cậu ôi, à, thôi cảm ơn giúp hả giúp cụ định ăn luôn hả ờ, à, răng không có có rảnh có rảnh vẫn có rảnh không có răng nhưng mà thói quen là phải có cái gì cứng cứng trong mồm nên tôi cho kẹo vào mồm cũng được à, cụ bà tiếp theo cụ min min đến từ hàn quốc Salim đến từ Palestine. Kính chào các bạn và khán Aluska đến từ Nam Phi. con xin chào các cụ con xin tự giới thiệu con là con gái của mẹ lâm vĩ dạ ồ thế con tên là gì đấy dạ con tên là lâm vĩ vân dạ mẹ con bây giờ đã lớn tuổi cho nên là con thay thế mẹ con đến đây để làm chung với các cụ à, à ok con à, các cụ rất vui được gặp con vâng. dạ vâng quý vị nhìn chúng tôi như này quý vị biết là hôm nay chúng tôi nói về chủ đề gì rồi chúng tôi nói về chủ đề mà à, khi chúng ta không còn trẻ nữa và sau đây thì gia đình chúng tôi sẽ cùng chào đón một vị khách mời đặc biệt đó là ca sĩ Phương Vi. Ôi chà, Phương, Phương Vi trẻ mãi ghê ha. Ôi chị Vi chỉ trẻ em hồi nãy lắm, không nhận ra chị luôn á thôi ăn gì mà chạy như vậy chị dạ. tôi biết cái dạ người việt về ăn cơm ôi chà cơm, cơm hả ăn cơm suốt <laughs> ngày mà cô già ăn mãi dạ. chưa trẻ được các cụ thân mến đây là chương trình nhập gia tùy tục chứ không phải chương trình vui khỏe có ích nên là các cụ là chúng ta phải di chuyển về ngồi ghế như bình thường ở đây à, Anna, Anna, em có một chút đề nghị á từ ngày xưa tới giờ á em với cả mấy cơ chu cãi nhau quá nhiều cho Đúng nên rồi. là bây giờ già rồi phải làm hòa với nhau rồi bây giờ làm hòa với nhau bằng cách nào cho nên là hôm nay á em xin phép em à, sang bên kia em ngồi với cái Mikachu ngồi bên cạnh Mikachu yeah. Dạ, ok Mikachu chúng ta làm lành nhá vâng đến đây em mời ông sang bên này vậy thì Min Min mời bà sang bên này ngồi các cụ già rồi thì thấy thế nào vâng à. khỏe già thấy à, thế nào à già thấy thế nào à rồi được rồi lúc nào cũng hả thôi là được rồi vẫn à, xong à, vẫn bê, ok anh ơi bây giờ mình uh, dừng diễn được chưa em không muốn già hả em mỏi rồi em mỏi rồi em mệt rồi đúng không không uống uống nước được chết chết chết thật chết thật có chừng đổ kéo đổ nước vào vâng. rồi rồi rồi đợi đợi đợi vâng. anh sợ rằng uh, nếu chúng ta già như này thì chúng ta sẽ làm mất phong độ của gia đình nhập gia tùy tục mất nên là anh nghĩ là thôi trẻ lại đi ok, okay. bắt đầu Phương Vi em đến với ờ, tổ hưu ờ, giả định vừa rồi em thấy thế nào? Diễn xuất sắc luôn Động Tác, Động phong tác, thái Phong thái rồi cả tâm trạng nói chung là trăm điểm luôn Em vẫn lạc vô gọi là khu vực hưu trí Phương Vi đã bao giờ tưởng tượng khi mà mình già sẽ như thế nào không? Vi lúc nào cũng uh, tưởng tượng và hy vọng là mình sẽ sẽ có được một cái tuổi già mà người ta hay gọi là già gân ạ giống như ba mẹ của Vi bây giờ vẫn có thể đi chơi mà càng chơi nhiều hơn tuổi trẻ nữa Trời biển luôn Trời biển mình là một người muốn lên tuổi nhiều lắm bởi vì mình à, suy nghĩ là 50 50 năm sau the world rất là tu vị Dạ, thế giới lúc ấy là rất là thú vị yeah. rất là tu vị và, và có thể lúc ấy đã có một công nghệ làm trẻ lại cho anh em vâng. mình Thực ra tuổi già có đáng sợ không? Mọi người có sợ tuổi già không? Em rất là sợ già nha Em sợ lúc đó là mình không còn sức khỏe nữa Và lúc đó mình bị bất lực á Nghĩa là mình muốn làm cái gì mình không làm được Cái cảm giác đó nó, nó khó chịu khủng khiếp Cứ tối ngủ mà em nằm em nghĩ tới sau này mình 70, 80 tuổi là tự nhiên em ngồi em khóc nức nở luôn Mình khá không sợ về chuyện già Cả thoát bài, thoát bài, em bây trẻ lại đi dạ, Không em em thích kiểu này, em rất thích kiểu này Tại vì tôi khi trẻ chuẩn bị tập thể dục rất là nhiều để có sáu mũi, để có khỏe tốt thì chắc chắn khi mình sẽ ờ, lớn tuổi hơn thì mình sẽ vẫn giữ cái năng lượng của mình khi mình bốn mươi tuổi mình muốn rất là sexy một cô gái rất là hấp dẫn oh yeah oh yeah em rất sợ em sợ yếu này xấu này à. cô đơn này em chỉ ước sống đến tầm 50 tuổi cùng thôi à. đấy ừ. Ờ. 50 là cùng này thế thì khổ thân các con quá à tức thế có rất nhiều từ mà mình không thể bảo vệ được không thể giữ mình mình đẹp mãi đâu cái gì mà liên quan đến tình cảm có thể chuẩn bị cho tương lai mình để mình không cô đơn ừ. nếu mình tốt với người ta thì người ta sẽ hiểu mình mãi người ta hay nói là không thể có tương lai nếu mà không có quá khứ cách mà mình tập luyện cách mà mình sinh sống mình thì nó sẽ quyết định là tuổi già của mình nó sẽ như thế nào Slim đang nói về vấn đề làm sao mọi người có thể đảm bảo được là già mà các, các bạn không cô đơn bởi vì có rất nhiều người làm rất nhiều điều tốt đẹp ấy nhưng mà cuối cùng thì vẫn ờ, con cái của mình vẫn rất là vô ơn và đối xử với cha mẹ rất là tiêu cực nghĩ ra cách làm sao mà mình không phụ thuộc vào con cái khi mà mình lớn tuổi hơn mình vẫn có những gì mà mình có thể làm để à, mình không cảm thấy cô đơn kể cả con cái không ở bên cạnh à, mình nữa ờ, anh nghĩ cái nỗi lo của cả CJ và cả Salim đều cũng có lý riêng cả à, các bạn nên lo lắng vì tuổi già bởi vì tuổi già chúng ta sẽ không có nhiều thứ để có thể làm được chúng ta biết là sẽ có tuổi già thì chúng ta sẽ trân trọng hơn cái tuổi trẻ của chúng ta yeah. và đặc biệt là cách chúng ta đối xử với con cái như thế nào trong cái thời điểm hiện tại nó sẽ ảnh hưởng đến khi chúng ta về già chính vì thế mà sau đây chúng tôi muốn quý vị cùng theo dõi một tiểu phẩm của chúng tôi về vấn đề chăm sóc con cái Xin mời quý vị. Uhm. Uhm. Uhm. À. Che tới nào dạ, Đây là không gian của bà Đúng kiểu bà già khó tính Bà này giữ ghê hả đây đây đây ra đây chơi chơi ở đây đi ra đây dạ chua chua chua chua à, chua à, chua chua chua chua chua à, chua ơi cái gì nữa đây cô ơi cô ơi trời ơi không yên được với nó cái gì nữa nó chạy kia đâu chuột kia đâu nữa rồi đâu nó chạy đâu rồi hả mày ôi xong gì đi đây đi chưa honey thôi thôi không sao không còn nữa. rồi thôi bà đuổi nó đi rồi bà đuổi nó đi rồi ngoan ngoan ngoan đẹp không sao hết cái kìa quá mẹ nó kìa anh làm cái gì vậy anh đuổi chuột cho con no chuyện đấy là chuyện của con nó sợ thì nó từ đuổi con mình nó sợ thì tôi giúp con có gì đâu con mình đẻ ra mình phải bảo vệ chứ không được ví dụ như anh thấy con chuột ví dụ con chuột ở đây đi thì con mẹ ví dụ đó con mẹ ví dụ mẹ ví dụ ví dụ con chuột ở đây con thấy con chuột thì con cứ diệt cầm đôi dép lên cầm đôi dép lên sau đó con tiến lại con chuột Rồi con tán vào lòng ngực chuột 18 cái <laughs> Con tán tới khi nào con chuột nó chết thì rồi Này Cứ tán nó thôi Em ơi sao tự nhiên dạy con một cái cách bạo lực như vậy Raphael Quấn Mẹ nói một lần nữa cho con nhớ Con chuột, con mèo hay là con gá gì cũng không được sơ Trời tôi dạy hoài mà nó không được cái tiếng Việt nó dễ chịu như người ta Con mèo Con mèo Con cá con cá con gà con gá con gà con gá đó bây giờ đánh dần theo tôi nè gà. con gà gà con gà g g a a a a a a mình nhẹ cái chữ a xuống a a nhẹ thôi à nhẹ nhẹ thôi a à. thôi ngưng luôn nghỉ nghỉ đừng đánh dần nữa Ồ, là sai á Bớt đánh dần đi con muốn nói gì rồi ờ. nói <laughs> Con, con sót con chuột thì con qua con đuối con chuột cho mẹ ờ. Nhưng mà con mình nó làm được đâu ờ, Con sẽ làm được, mẹ tin là con làm được cố gắng lên con trái ngoan của mẹ Mà... Bật nó đi lên. Ông, ngoại cố vũ, bà ngoại cố vũ, cô chú cố ai vũ to, à. Ai to hơn Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ý chưa con mình nó không Raphael Quân ra đuối con chuột Tuân. cố lên cố lên Raphael cố lên Raphael cố lên Raphael cố lên làm được đó làm được đó rồi đó rồi đó được rồi đó cố lên ôi nó chạy đi ôi nó chạy đi thiệt rồi kìa con ơi rồi hay quá ôi Không lừa ra ơi Chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn ờ, Rafael Đình Quân, Tấn Phát và Thanh Vàng Vở vâng, kịch vừa rồi chỉ làm uh, rõ thêm cái cách thức dạy con khác nhau Mà cái chuyện dạy con là cái chuyện mà dễ tranh cãi nhất trong gia đình Đúng rồi, như là gia đình Phương Vi thì sao? Uh, việc dạy con sẽ như thế nào? Khi mà nhìn vào thì ai cũng nghĩ là chắc là là Son sẽ phóng khoáng hơn, sẽ sẽ theo cái cách mà phương Tây dạy trẻ còn Vi thì chắc là sẽ nề nếp rồi theo cách Việt Nam hơn nhưng mà thực sự ngược lại Vi còn nhớ rất là rõ lúc mà mới uh, siêu âm á, thì khi mà thấy uh, là em bé gái thì Vi thì vẫn rất là vui mừng tại vì con đầu lòng mà nhưng mà nhìn qua anh Son thì nhìn mặt rất là lo lắng khi mà con gái à, ra đời thì anh với bổn phận là một người cha thì anh sẽ phải lo lắng cho cái sự an nguy của con hơn là anh sẽ bảo bọc con hơn rất là nhiều cho nên là tới tận giờ phút này luôn á thì anh son lúc nào cũng là cái người phải nói là bảo bọc con gọi là khá kỹ càng giữa bố và con gái bao giờ cái phần gọi là cái ưu ái đặc biệt hơn là với bố và con trai ngược lại thì con trai với mẹ thì lại mẹ ưu ái con trai hơn yeah, dạ, đấy rồi. là bản năng bình thường có bao giờ vợ chồng em phải tranh cãi về vấn đề nuôi dạy con không cái phương pháp có thể là khác nhau có những cái cái gọi trúc chắc thì hai vợ chồng sẽ ờ, nói chuyện với nhau sau nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng thì hai vợ chồng vẫn xác định là ờ, mình phải đồng chí hướng với nhau cách mà bố mẹ các em đã nuôi dạy các em ở từng nước khác nhau thì nó sẽ như thế nào đối với văn hóa Hàn Quốc thì là bình thường cha mẹ nuôi con ờ, kiểu uh, kiểu chiều tròn á chiều tròn á Chiều tròn dạ bao bộ con chiều tròn chiều chuộng chiều chuộng chiều, à, chiều, chiều chuộng mình tưởng nuôi dạy con kiểu chiêu trò à chiều chuộng ừ. tất cả là ô, đúng rồi đúng rồi hoặc là bao bọc con bởi vì à, mỗi gia đình chỉ có một hai bé thôi cho nên à, bố mẹ Hàn Quốc muốn cho con mỗi thứ đầy đủ nhiều hơn em hồi hồi xưa như nào em được cũng được bố mẹ chiều chuộng như vậy dạ dạ cũng có có ăn ờ, dầu tay á bố mẹ cũng ờ, đưa ra cái dầu tay mà đẹp đẹp xinh xinh và ngon thôi không phải không bao giờ ăn ờ, cái quá nào xấu tức là phải luôn dành cho em cái tốt nhất ở Syria bố mẹ sẽ dạy mình sai là gì và đúng là gì em nhớ là lúc mà em lập lớp 6 Syria nó đã rất là phổ biến các trẻ con bắt đầu hút thuốc lá lúc đó em rất là rất là tò mò bố đã mua một cái báo thuốc lá bố đã nói rất nhiều thứ cả cả tích cực cả tiêu cực nói chung là thuốc lá không có gì tích cực cả thì và bố đã cho em thử để em trải nghiệm trước mắt của bố không phải là em dàn ngoài em tự trải nghiệm để con tự biện tại vì bên kia nó viết kiểm soát con nó rất là phổ biến còn gia đình em thì khác và mình rất tự tin là con của mình đã có manner rồi thì con đi đâu không sao cả bố mẹ sẽ cho mình tự do xin phép một cái em muốn à, gửi lời cảm ơn cho bố vì bố đã dạy à, dạy con rất sớm để con độc lập, con rất cảm ơn bố شكرا كثير حبيبي على كل شيء انت ساعدتني فيه ولولاك انا ولا شيء Salim, em ờ, tự lập từ năm bao nhiêu tuổi? Ở Palestine nói chung ấy thì thường con thì sẽ ở với gia đình đến khi mà cưới chồng mà cưới vợ Em rất ủng hộ cái văn hóa châu Á và con phải lớn lên với gia đình và phải được gia đình giúp đỡ. Còn đối với em thì em cũng hơi khác một chút ở chỗ là em đã tự lập từ bé vì hoàn cảnh gia đình của em. 4 đến 5 tuổi em đã tự lập 15 tuổi ấy, em đã kiếm gần 3.000 đô lương tháng wow. Và đó là một cái tiêu nó rất là khó tin thật sự nhưng mà đối với em đó là sự thật Thậm chí em bỏ trường một thời gian để em đi làm ờ, ở nhà hàng Từ việc làm chạy bàn em đã trở thành một đầu bếp rất trẻ và em đã kiếm một số tiền rất lớn em đã tự lập từ bé nhưng mà em ước gì được kiểu hưởng cái tuổi thơ của mình em chưa được cái hưởng tuổi thơ của mình bố mẹ của mình đã lo hết cho mình bằng tất cả điều kiện của họ nhưng mà vì họ không đủ điều kiện để mình lo cho mình những cái đứa khác nhưng mà Salim em sẽ được cái trải nghiệm cái bảo bọc tuổi thơ của em khi em có con yes. mình bảo bọc nó như nào em sẽ có cảm giác của mình như là mình được bảo bọc ngày còn bé văn hóa của Nigeria con hư là sẽ bị đánh nó rất là kinh khủng lỗi càng to càng nhiều rồi ví dụ bố mẹ nói lại là không được đi đá bóng không được đi đá bóng ok nam nhưng mà sẽ nghiêng lên hai là không không được được đi đi đá đá bóng bóng và nó sẽ có nhiều cách một là đánh vào tay hai là đánh vào lưng ba là đánh vào mông ở palestine cũng như vậy và em rất ủng hộ rất ủng hộ em rất thích em rất nhưng mình sao nhưng nhưng nhưng mình sao là không để lại sẹo và không đánh vào những cái gọi là những cái chỗ nhạy cảm cũng tùy lại văn hóa nhưng mà anh muốn hỏi mọi người luôn tại đây luôn là con hư thì đánh đòn nên hay không nên nên không hả không nên câu hỏi nên đánh đánh đánh con hả anh nghĩ là cũng nên em không không ủng hộ việc đánh con lúc nào con không hiểu thì mình có thể đánh và đánh như nào thì phải là rất là nhẹ nhàng để nó cái nó cảm nhận là nó đã làm gì sai máu của nó là tự từ mình ra ờ. mình không thể đánh nó được chưa có con nói vậy chứ có rồi đi gặp một đứa mà nó quậy thiệt quậy nó lì thiệt lì nó ồn ở ngay chỗ đám đông mà mình không thể nào mình nói nó nghe được là thế nào cũng đánh ở pháp người ta có một cái cách nói là sự bạo lực là trả lỗi của những người yếu việt nam có cái câu là bạo lực với con là sự bất lực của phụ huynh ở đây mình không nói về bạo lực ở đây mình mình nói về dạy dỗ con từ từ nha chương trình của chúng ta mới bắt đầu ờ. dạ. em có một cái ví dụ đối với em lúc đó em ở pháp và em ờ, không ngoan nữa em không muốn mặc cái áo khoác của em thì mẹ nói không muốn mặc bang ở ờ, đây và em rất là ngạc nhiên là ủa có, có chuyện gì và mẹ nói con mũi còn nhưng mà con nên mặc cái áo khoác nha và lúc đó em chưa khéo léo em chưa thân mình là oh, ok con mũi ở pháp rất là mãi ok thì em mặc cho nên theo em phú huyễn nên khéo léo hơn con của mình phải thân mình hơn để con bắt đầu suy nghĩ khác tại vì khi mình bạo lực là theo em là đây là trả lời cuối cùng thì sau đó thì sao? ờ, anh... cuộc sống sẽ như thế nào yeah. cuộc sống vẫn ok thôi con em là một người rất là thích khám phá và em rất là hiểu con bây giờ ấy em mà về nhà con không bao giờ dám hư với bố nhưng mà rất là lì với mẹ rất biết bắt nạt mẹ bố ở nhà với con cả ngày không không hề khóc một lần nào mẹ về một cái và đạt sĩ diễn diễn một cái rất là chuyên nghiệp diễn hơn cả long vĩ dạ luôn ôi con khổ sở quá mẹ ơi con như này em mà em diễn rất là hay con con có chuyên thật mà yeah. bố bố thì diễn giỏi thì con phải diễn giỏi chứ cái việc mình đánh con nó nên là cái sự lựa chọn cuối cùng khi mà mình cảm thấy Đồng mình ý. dề dỗ mãi mà không được Đồng ý. thì mình nên cho thêm một chút gia vị vào phương vi thì sao lúc đấy phương vi phản đối đúng không không Thôi bây giờ em dơ hai cái này Dơ hai cái à, được. Rất là bà phải. Chương trình này là không được Chương trình này chỉ có một cái thôi Vậy một cái lên cái xuống được không? Được Bé nhà em cũng ờ, đã bị một lần ừ. Không phải em đánh nhưng mà bố của bé đánh Hồi nãy nói thì là bố rất là bảo bọc con Nhưng mà cái lần đánh đầu tiên thì là bố đánh Vì mới tâm sự với Son thì anh mới nói là thật sự Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi Thì anh mới mới, đến cái bước đường đó Hồi nãy em không đồng ý anh mấy Đánh nhẹ thì không không có tác dụng gì cả Tha, tha mình đánh một lần nhưng mà để cho bé nhớ cái nỗi đau đó chứ không thôi là mình cứ uh, lặp lại cái hành động đánh đó càng ngày cái mức độ bạo lực mình sẽ phải càng à, à, cộng thêm vào tại vì thật ra trẻ em á nó đang vui chơi mà bắt nó ngang ngưng liền thì chắc chắn sẽ không bao giờ nó sẽ la lối um sùm hết á chỉ cần nói uh, ni ơi con mà làm ba giận á con nhớ lần trước ba đánh con không là im liền xong rồi sau đó mẹ mới xà vô chia nhau ra mỗi yeah. Dạ. người một cái vai trò như vậy hai vợ chồng phải xong kiếm hợp đích thực ra không phải là mình đánh con là vì con sai mới đánh mà nhiều khi mình muốn bảo vệ cho con trẻ con nó hay có cái tật là nó ngậm bất cứ cái gì nó cũng bỏ vào miệng ngậm cái đuôi xài điện thoại cái bé nó ngậm vào nó rất là nguy hiểm mà mình nói nó sẽ không hiểu vì sao tại sao lại không cho nó ngậm cái đó thì buộc lòng mình phải đánh để nó nhớ là nếu mà nó ngậm nữa thì nó sẽ bị ăn đòn rất là đau anh nghĩ là như thế hệ của anh lớn lên cái việc mà bị ăn đòn của bố mẹ là việc hết sức bình thường vâng. thậm chí nó còn như một lễ hội của à, cả xóm ví dụ có thằng nào mà hôm đấy mà bố nó đi họp phụ huynh về là bọn anh biết ngay là kiểu gì nó ăn đòn nên bọn anh kiểu gì cũng là đợi sẵn ở nhà nó đợi nó bố nó về mở cửa sổ liên lạc ra tay cầm một cái roi châu âu như nhạc trưởng mở bản nhạc ra ấy à, con nằm ra đây môn này bốn này nè kiểu thế không còn anh ở bên ngoài yeah kiểu thế tại vì nghệ thuật nó như là một uh, concert vậy phần lớn đứa trẻ con là cũng ăn đòn cũng nhiều lúc không biết là vì sao mình bị đánh đến anh làm làm làm bố cái việc mà đánh con thì cũng được nói rất nhiều là không nên Thế nhưng có những lần mà thằng con ấy nó lầy lầy lầy không thể chịu nổi Con em được cái là không bao giờ dám luôn Rất là sợ ba mẹ Chỉ cần đang phá một cái gì mà em nhìn vậy nè Em nhìn thẳng vô mắt con em là con em vậy nè Mời Quyền lực vậy à mình dạy con á là phải dựa trên cái tính cách của nó nữa chứ yeah. Dạ. không phải đứa nào mình cũng dùng cái cái cái biện pháp cái là đúng. đánh đâu nha yeah. Dạ. có những đứa càng đánh nó càng lì chúng ta trao đổi rất nhiều ờ, phương pháp dạy khác nhau phương pháp nào cũng có cái lý riêng chúng ta không cổ suý cho bạo lực mỗi người có một cái cách khác nhau nhưng dù sao đó là cách mà chúng ta đang là những người lớn nhìn nhận về cách dạy dỗ trẻ con còn bây giờ chúng ta hãy nhìn cách con cái đối xử lại với bố mẹ Khi mà xã hội càng phát triển tuổi thọ trung bình của mỗi quốc gia càng tăng cao thì đi kèm theo đó là cũng có thêm rất nhiều vấn đề Ờ, và có nhiều nước thì cái mô hình là nhà dưỡng lão rất phát triển các cụ ờ, đến một cái tuổi nào đấy hay là khi con cái nó đi hết các nơi rồi nó cũng không thèm quay về thì đến cái tuổi đấy các cụ vào trại dưỡng lão vân vân ở pháp người ta rất quan tâm về hai điều là tự do và quay mãi cho nên ở pháp viên động lão rất là phổ biến và em biết là ở châu Âu người ta có thể suy nghĩ sai về điều này nhưng em muốn giải thích một chút xíu tại vì cái tâm lý của mình là người ta không muốn làm phiền con cái không muốn làm phiền con và con cũng nghĩ là mình có gia đình mình có một ví dụ trong gia đình của mình tại vì mẹ có có người yêu và người yêu có bố khoảng uh, ờ, 100 tuổi là hôm nay xong ở ở viện đông lão khoảng uh, năm năm rồi và mặc dù người yêu rất thích bố nhưng mà không bao giờ sẽ suy nghĩ để uh, mời bố sống ở nhà tại vì bố uh, tại vì ông này cũng thấy thoải mái tự do và cũng có một người có y ta để chăm sóc về có phải do thất vọng về con không không phải tại vì đấy là lựa chọn của ông đó em vô cùng phản đối về việc đưa bố mẹ vào viện bố mẹ mình đã bỏ thế giới để tạo một cái thế giới nhỏ cho mình lúc mà mình không có ai còn lúc mà người ta đã ra rồi người ta không tế tự trong bản thân thì lúc đó là thời gian mình phải bắt đầu trả ưng cho bố mẹ Tại vì em nhớ rõ lúc mà ba em bắt đầu già, bắt đầu rất là khó chịu, bắt đầu quen Gia đình em thì có điều kiện, mẹ em là kỹ sư, mẹ đã nghỉ việc để tập trung ờ, Vừa vừa chống mẹ, vừa nấu ăn cho mẹ, vừa tất cả mọi thứ Có hàng xóm của mình hỏi mẹ em là vì sao chưa đưa bà vào viện Mẹ em trả lời là như này, đây là thời gian mà em phải trả ưng cho mẹ Em thấy cái xã hội này rất là bùng cười anh ạ ai cũng đang bận rộn đi kiếm tiền đấy mà nghĩ là mình thuê một cái y tá là thuê một người bác sĩ lo cho không ờ, lo, bố hay là bố mẹ, bố mẹ là, là như thế là là tốt người ta không phải là đang cần một người để lo chăm sóc về về sức khỏe người ta lại cần cái tình cảm dành cho người ta rất cái chuẩn. tình cảm cái người ta là rất là cô đơn người ta cần một người ai đó để nói chuyện đấy CJ nghĩ là rất nhiều người sẽ phản đối và CJ nghĩ là rất nhiều người có thể là uh, ghét CJ vì cái điều này theo luật pháp là bố mẹ phải có trách nhiệm để nuôi dạy con cái cho đến khi con tự lập được đó là tuổi 18 tuổi. Đấy là nói về luật pháp nhé. Tuy nhiên nói về con cái một người muốn biết ơn bố mẹ vì những gì mà bố mẹ đã làm cho mình thì đương nhiên là mình nên trân trọng điều đấy mình nên hiểu rằng là bố mẹ đã bỏ rất là nhiều công sức nhưng mà nếu mà mình lấy cớ là bởi vì bố mẹ đã dành quá nhiều thời gian đã chăm sóc mình quá là tốt nên là con phải biết ơn bố mẹ và con phải trả lại cho bố mẹ anh xong tay con... quá từ từ anh xong tay từ từ. quá đi. con đâu có quyền quy định là à, bố mẹ sinh ra con đâu bố mẹ là người tự quy định là bố mẹ muốn có con và bố mẹ phải có trách nhiệm với con đừng có mãi ép buộc con là con bắt buộc phải trả lại cho bố mẹ đấy không phải là trả cái lại này bắt buộc một trăm phần trăm không không bắt buộc một trăm phần trăm đấy không phải là anh không, thể biết người ta đã yêu phải... thương mình đã dành bao nhiêu thời gian yes. bao nhiêu công sức okay, bao nhiêu đầu tư đúng bố mẹ đã dành rất là nhiều thời gian rất là nhiều công sức rất là nước nhiều nước mắt nếu mà là CJ CJ vẫn hy vọng là CJ sẽ chăm sóc được cho bố mẹ nhưng CJ không sinh ra con để con chăm sóc lại cho uh, cho CJ đấy không phải là mục đích đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là không phải ờ, bất hiếu con cũng có cuộc sống riêng không thể giúp đỡ được ba mẹ thì ờ, sao mọi người thể... ích kỷ thế nhỉ ờ, không không không, không phải, phải không phải ích kỷ tại vì là mình không thể chăm sóc cả ngày cho nên là đưa vào ở ờ, viện lão động à, dưỡng lão dưỡng lão sau đó thì có thể ờ, y tá này cùng với những người khác thì có thể giúp đỡ bố mẹ còn nếu mà một buổi tối thì mình có thể thăm viện được vì sao mà lúc mà mình trẻ mình cố gắng hết sức để tạo điều kiện để lúc nào mà bố mẹ ra mình sẽ có thời gian nhưng mà trong, trong trong trong, trong trong trong trong bố mẹ ở ờ, Syria có một uh, văn hóa bất kỳ lúc nào mà mình gặp bố mẹ và bất kỳ ở chỗ nào bất kỳ là mình bao nhiêu tuổi có một cách để cho bố mẹ biết là như nào không anh như nào? lúc mà mình gặp bố mẹ thì mình phải nắm tay của bố mẹ rồi cúi cái đầu xuống và hôn và hôn cái tay của bố okay. thế cái gì à, để mình thể hiện sự tôn trọng mình bao nhiêu tuổi mình cao hơn ông hay mình thấp hơn ông mình có nhiều tiền hơn hay không mình đã thành công hay không mình vẫn giữ cái ơn của bố mà mình phải cúi cái đầu xuống chỗ bố và ở ăn độ cũng phải chậm vào cái chân ấy sao lại kiểu người ta cũng ờ. thể hiện cái lòng thuần chậm Palestine cũng phải hôn chúng ta cũng có thể hiểu về người già bởi vì là đến cái tầm tuổi này thì bố mẹ chúng ta cũng ờ, đang già đi vài chục năm nữa thì chúng ta cũng sẽ trở thành người già vậy anh muốn hỏi các em một câu người già khi già nên vào viện dưỡng lão nên hay không nên không nên em lại tiếp tục ba phải đây em cũng như vậy không, hoàn toàn không Không, tại vì Bình thực sự là như này Ok, ok, anh, được Xin cho em nói với à, em, Xem nói với Em xin lỗi, chị nói đi ạ Tại vì thực sự nãy giờ em nghe hai bên á Mặc dù có ý kiến khác nhau nhưng mà thực sự cũng vì một cái suy nghĩ duy nhất đó là Thì muốn ba mẹ hạnh phúc Cái câu hỏi em nghĩ mình nên đặt ra ở đây á, không phải là từ suy nghĩ của người con mà phải hỏi là ba mẹ muốn cái gì Có thể có người muốn ở viện dưỡng lão nhưng mà cũng sẽ có người muốn ở với con với con của mình khi mà ba mẹ vi nuôi vi á, thì họ sẽ không đặt ra cái mục tiêu là khi mà con lớn lên con kiếm tiền con sẽ nuôi dưỡng cha mẹ phụng sự này nọ nhưng mà bản thân vi cảm thấy cái việc phụng dưỡng cha mẹ của mình á nó không dùng từ phải được mà vì muốn làm cái chuyện đó nó nên là muốn riêng cái luật pháp cũng đã cho rằng là đến tuổi 18 tuổi là con được phép tự lập rồi và lúc đấy là con có thể tự đưa ra quy định luật pháp là do con người chúng ta tạo ra và luật pháp các tây 100 năm làm gì có có đạo đức đấy là liên quan đến đạo đức của con người chứ không phải là liên quan đến ờ, là, là pháp luật đồng ý với với Salim ở điều là Salim rất là trân trọng bố mẹ và Salim muốn được được chăm sóc bố mẹ CJ cũng như vậy nhưng mà CJ đang không thích cái từ phải nó giống như mình bị bắt ép phải là một cái điều đó chưa chắc là bố mẹ cũng thích điều đó riêng việc đó là bắt buộc vì sao bởi vì đây là liên quan đến tình yêu thương và đạo đức thì đấy. tiêu dương không phải liên quan đến việc cho dạ nói cho dạ nói xíu đi nó không phải là liên quan đến việc tôi cho bạn tiền thì à, hay là liên quan đến vật chất nó không phải liên quan đến cho vật chất nói đâu. xíu cho nói chút xíu thôi rồi chút ok xíu mời à, vâng mời người đẹp em hiểu ý của CJ nghĩa là sao nghĩa là em đã từng chứng kiến những gia đình con cái phải gây nhau về vấn đề chia cái giờ giấc như thế nào để chăm sóc bố mẹ Salim muốn chăm sóc bố mẹ Salim nhưng mà vợ Salim không thích điều đó thì sao vợ không đồng ý tôi bỏ vợ ngay tôi có thể lấy vợ ngày nào cũng lấy vợ được nếu mình Đán đối xử bố mẹ vợ bằng cách rất là tốt thì chắc chắn là vợ sẽ sẽ đồng ý Ờ, tức là có đi có lại đúng không? Em đối xử bố mẹ vợ tốt, vợ sẽ đối xử bố mẹ em đúng tốt. Rồi. Dạ luôn muốn tự tay chăm sóc ba mẹ mình. Nhưng mà đối với bản thân dạ nếu như mà sau này dạ cảm thấy dạ già và trở thành gánh nặng của con mình thì dạ sẽ chọn cách mặc dù dạ biết đó là cô đơn thực sự hồi nãy dạ có chia sẻ là dạ rất sợ sự cô đơn nhưng dạ thương con mình, dạ rất là sợ con mình khổ. Khi em đã tìm hiểu về cái từ hạnh phúc và em thấy rằng đa phần mọi người từ những người chuyên gia từ những người tâm lý học đến những người đã từng có trải nghiệm trong cuộc sống đều nói hạnh phúc nằm ở gia đình và em thấy mọi người đang ích kỷ dần ai cũng đang đi thương mại hóa ai cũng đang chỉ muốn kiếm tiền muốn tự lập muốn sống theo ý của mình thế gia đình ở đâu mọi người phải biết rằng là mọi người càng kiếm nhiều tiền đồng nghĩa với việc mọi người sẽ không dành thời gian cho gia đình nên mỗi người phải lý trí, mỗi người phải cân bằng làm thế nào để mình có thể vừa làm việc, vừa kiếm tiền, vừa lo cho bản thân và sống một cách vui vẻ, vừa có một cái gia đình hạnh phúc. Theo các em thì làm như nào thì bố mẹ các em sẽ cảm thấy hạnh phúc nào? Mình làm những gì mà bố mẹ muốn. Còn Safi? Gia đình em sẽ vui lúc nào mà người ta tự hào với em và em biết ơn người ta Min Min thì sao? Bố mẹ em sẽ hạnh phúc khi nào? Khi mà em sống ờ, vui vẻ và thoải mái hơn thì bố mẹ cảm thấy hạnh phúc cho nên bố mẹ nói là Con ơi, nếu em thích thì cứ làm đi Quan điểm của em là để cho bố mẹ em yên là bố mẹ em hạnh phúc rồi đúng không? Còn dạ. em lấy chồng sớm đi rồi sinh con đẻ cái ổn định đi để bố mẹ được yên đúng dạ, không? đúng rồi Em ờ, xin trả lời bằng một bài thơ Rồi, vâng, đã, đã dành cho bác Hồ Nhưng à. mà ờ. em sẽ dành trái bài thơ đó cho bố mẹ em ờ. Đồ ai đếm được là rừng Đổ ai đếm được mấy tầng trời cao Đổ ai đếm được vì sao Đổ ai đếm được công lao của cha mẹ Em uh, sống ở Việt Nam gần 10 năm Và em cảm thấy em cũng có một phần vô ơn với bố mẹ Không phải là do em muốn thế mà chỉ đơn giản vì hoàn cảnh Và khi em đã rủ em trai của tôi để đến Việt Nam làm việc ở đây Thì em trai đã nói với em một câu là anh đã đi bên nước ngoài anh có thể kiếm tiền được anh chỉ cần gửi tiền cho bố mẹ còn em thì sẽ ở lại chăm sóc bố mẹ em vô cùng tự hào về em trai của tôi và em đỡ lo lắng một phần nhưng ngày nào em cũng bị gọi là buồn và am ảnh cái vì việc em không ở cạnh bố mẹ nhớ mà có vấn đề gì xảy ra cho bố mẹ mà em không ở cạnh em sẽ hối hận cả đời cái việc duy nhất mà em có thể làm ấy đó chính là sáng nào em ngủ dậy là em phải nhắn tin chúc một ngày vui vẻ cho mẹ và tối nào trước khi em ngủ cũng nhắn tin chú mẹ Chú không phải là chồng người yêu hay là bạn gái đâu và tháng nào em cũng phải gửi tiền cho bố mẹ Đó là cái thứ duy nhất em có thể làm Bố mẹ của em hạnh phúc Khi em làm cái công việc mình thích à. Thì cái này là mẹ rất là tự hào về về con Cái giấc mơ của mẹ là con hạnh phúc Còn cái giấc mơ của em là mẹ hạnh phúc Cho nên nếu em có cơ hội Thì em rất rất muốn mẹ đến Việt Nam còn ờ, với em Alushka em nghĩ là bố mẹ của mình uh, hạnh phúc nhất khi mà em hạnh phúc mẹ nói cho em á khi mà em có chồng được uh, mẹ có vui lắm <laughs> ừ. thì nhanh lên cố gắng lấy trong sớm từ đấy đến giờ chúng ta đang nghĩ xem làm cách nào để uh, cho bố mẹ mình hạnh phúc và hôm nay chương trình cũng có một uh, vị khách đặc biệt và chính là một người thuộc tầng lớp phụ huynh của chúng ta và không phải ai khác chính là mẹ của Phương Vi và chúng tôi xin mời bác ra sân khấu để chúng ta nghe chính những người ờ, phụ huynh những người cha mẹ của chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn cháu chào cô ạ con chào, chào cô, cô. rồi mời cả lớp ngồi <laughs> với lâm vĩ dạ em chưa nói câu trả lời của mình ba em thì rất là đơn giản <laughs> chỉ cần là em hạnh phúc là ba em vui à, mình hạnh phúc là ba là... mẹ nói thế thì mọi người phải tự ý phải có tự ý thức không bố mẹ nào cũng sẽ nói tôi biết là ba tôi nói vậy ờ, nhưng mà tôi cũng phải tự ý thức là mỗi tháng tôi cho ba tôi tiền con thế nào là hạnh phúc được <laughs> đấy là bọn cháu cứ tự ngồi ờ, tự tưởng tượng tự nghĩ với nhau chúng cháu muốn ờ, hỏi thực lòng là đấy bây giờ là cô sẽ cảm thấy như nào là hạnh phúc khi mà mình à, sanh ờ, con ra mình lúc nào cũng muốn cho con mình nó được hạnh phúc lúc nào cũng muốn đùm bọc cho nó từ nhỏ tới lớn cho tới lúc nó trưởng thành rồi á thì ờ, bắt đầu mình mới lo đến cái chuyện mà không biết ờ, lấy người chồng này có được hạnh phúc hay không mà lỡ không có hạnh phúc thì mình sẽ làm gì tình yêu của vi đến với ai vi muốn muốn lấy làm người nửa cuộc đời của mình thì đó là sự lựa chọn của vi chứ ba mẹ không có ép vâng, buộc mình như lúc ấy cô cô lo không ạ cô lo lắm thấy mà vi với son cười là là ba với mẹ cười hạnh vâng. phúc của con là hạnh phúc của mẹ chú châu hỏi cô vừa nãy bảo là ừ, cô thấy con của mình hạnh phúc ấy thì là cô đã hạnh phúc rồi nhưng mà đây là, là nói chung chung ấy. thì cô có nói cụ thể bản thân mình cần gì ấy. đấy thế nào là hạnh phúc ấy nếu mà nói về à, cuộc sống về sinh hoạt bình thường á thì à, vi với son em bé đẻ ra tới giờ là vẫn giữ con không có ai ờ, phụ để giữ con á tại vì vi với son không muốn ờ, để em bé cho người khác giữ vâng. thử khi mà son bận á thì vi giữ còn ờ, vi bận á thì son giữ còn hai đứa mà nó đều bận hết thì bà ngoại với ông ngoại sẽ giữ cuộc sống của cô là đối với vi nó cũng hỗ trợ lẫn nhau trong cái cái sinh hoạt nhưng mà cô đã có tuổi rồi Bây giờ có thấy có áp lực khi mà mà Vi chẳng hạn là đưa con của mình ấy và bảo là chăm sóc con chỉ con đi làm như thế này như kia có phải áp lực không? Một tháng chắc cực được cỡ một hai lần thôi ạ. À. Còn còn thời gian còn lại là không có thấy mặt ảnh chỉ đâu. Ảnh thì bây giờ là đang đi xe Honda đi ra vâng. ngoài à, Đà Nẵng rồi. Đi phượt đó. Ô thế à? Người phụ nữ này thì à, dự định là ngày mai sẽ đi cho nên là đó đi chơi suốt ngày thôi. À. Nói về tình cảm thì thật sự là từ nào tới giờ thì gia đình của cô lúc nào cũng sống chung với nhau á buổi sáng á mà cô đi à, đi thể dục với ba vi rồi à, đi chợ xong về thì lúc nào lên bếp là cô cũng phải nói bi bo đâu lên đây <laughs> có một cái đợt mẹ vi phải trải qua một cơn bạo bệnh khám ra là bị ung thư ngực phải trải qua cuộc giải phẫu thì thật sự là nếu như mà vi không ở cạnh bên mẹ thì chắc chắn mình sẽ không thấy được những cái nỗi buồn của mẹ khi mà thấy được nỗi buồn của mẹ và khi hiểu được vấn đề của mẹ thì mình có, mới có thể đồng cam cộng khổ với mẹ mới có thể tại vì vi biết là mẹ rất là mạnh mẽ nhưng mà nhưng mà những cái giai đoạn đó thì mẹ cũng phải cần có con bên cạnh hôm nay với mẹ khi em nhìn em em nhìn giống như là mẹ của em tại vì Mẹ của em Mika giống nhau là rất là cười, rất là thôi Cũng muốn em hạnh phúc cho nên em không được nhìn Tại vì em, em rất nhớ mẹ vì rất là mong muốn và hy vọng là mẹ cũng sẽ muốn cái điều đó là sẽ được ở cạnh ba mẹ Chính nhờ ở cạnh bên mẹ thì mình mới có cái cơ hội để làm cho mẹ vui lên Chứ đừng có vì không nghĩ là nói với người khác ở ờ, vui lên đi là họ sẽ vui Mà mình phải làm cái điều gì đó để cho họ vui lên Cho nên là mẹ cứ cho con ở bên cạnh mẹ đi Đúng <laughs> không? Ừ. Chỉ có lợi thôi Thì mẹ cũng xin à, nói cho em biết ha yeah. Dạ. tôi rất là tự hào rất là hạnh phúc khi mà tôi sanh ra được một một người con yếu thảo như vậy không phải không phải là là, là <laughs> không phải là mình sanh ra để mà khi mình già mình bắt huy vi lo lại nhưng mà thực tế không bao giờ mình nói ra hết nhưng mà vi nó biết được hết Desde a minha caçona, de đi vô sẽ sẽ khóc nhiều hơn <laughs> cháu có thể ôm ôm ôm ôm cô một lần không okay. không rất là rất là rất là tình cảm tình cảm quá đi Mika, em yeah. ổn dạ. chứ? Yeah, dạ, I'm okay. Anh thấy em uh, vừa chạy đi và quay lại thì trông uh, có vẻ đang... Yeah, dạ, Mika xin lỗi nhưng mà <laughs> các bạn các bạn có thể sẽ tại Mika hồi kỳ nhưng Mika không được nhìn cô này tại vì khi nhìn cô này thấy giống như mẹ của em à. và em rất là rất nhớ mẹ em và khi thấy hai mẹ hạnh phúc như vậy em em ghen, <laughs> em rất ghen, ghen. Dạ. <laughs> tại vì tại vì cô là cái bóng của cô là là giống như mẹ của của em đây em có thể uh, mượn tạm mẹ của phương vi vậy <laughs> xin lỗi cô lần đầu tiên gặp cô mà em khóc như vậy <laughs> không lịch xương đấu mẹ con cũng vậy đó Nếu giả sử đây là mẹ em đang ngồi đây Ôi em sẽ vui như Tết luôn Sướng <laughs> vui, <laughs> vui như Tết Vui như Tết Vui như Tết Vui như hỏi Vui như tất cả Hai mẹ con sẽ ờ, sẽ đi du lịch, sẽ ờ, tắm sư sẽ ờ, sẽ có rất nhiều thời gian với nhau tại vì em không gặp mẹ là hơn một năm rồi vì vì covid và bố em cũng vậy cho nên em rất rất muốn là bố mẹ cùng cùng đến Việt Nam và có thể đi du lịch với nhau. Safi để... Safi mong cái cái cái trường hợp Covid sẽ kết thúc sớm để tất cả mọi người ở đây đi yeah. Dạ. đi gặp tất gia đình. Tất cả mọi người như vậy. Thật sự mà mà Mika khóc rồi Savi cũng suýt khóc mấy lần rồi. Sorry, because rất sensitive <laughs> về yeah. Dạ, về nhạy cảm quá, mong nhạy manh cảm, mong yeah. Dạ. manh dễ vỡ đúng không? Không bao giờ chúng ta trả ơn bố mẹ được một cách đầy đủ hết. Nên đừng bao giờ các bạn mơ cái việc là chúng ta có thể làm mọi thứ để trả lại cho bố mẹ Không, không có điều bằng đấy. một nỗi đau đẻ Mình ấy, là đàn ông chẳng hạn ấy ừ. Xong cả đời không, không thể trả. trả ơn cho mẹ một một gọi là một cơn đau khi mà đang đẻ một cơn đau thôi bởi vì lúc nãy em nói á có thể là nhiều người sẽ nghĩ là Siri là một người con trai bất hiếu thực sự là Siri không hề là một người, người con trai bất hiếu mà nó sẽ có nhiều lúc kể cả Siri đã xa nhà rất là lâu rồi khoảng gần 12 năm rồi nhưng mà chưa có một tuần nào mà CD không gọi điện về cho bố mẹ Cho nên là mọi người đừng nghĩ là CD là một người không quan tâm đến bố mẹ Chị CD chỉ đưa ra quan điểm thôi Là CJ mong là các bố mẹ sẽ không có cái tư duy mình sinh con ra là để con lớn lên để chăm sóc bố mẹ mình không muốn trở thành một gánh nặng cho con mình em nói nhẹ nhàng thôi những cái gì mà CJ nói hoàn toàn không phải là là sai nhưng mà có một cái phần mà mà em tự nhận ra được đó là trẻ con và người già có cái phần ý thức như nhau trẻ con không khác gì người già cho nên trẻ con cần người lớn tuổi hơn ở cạnh để chăm sóc và người già cũng thế không phải là cần một người y tá hay là một người giúp việc hay là một người ờ, này kia chúng ta là người thân của bố mẹ mà không ở cạnh bố mẹ thì ai sẽ là người ở cạnh bố mẹ nếu mà để nói về cha mẹ thì ờ, ờ, không biết nói đến bao giờ cho đủ và nói về con cái khi chúng ta có con rồi mà ngồi kể về con cái chắc cũng không biết bao giờ nó có thể cho đủ ngay sau đây chúng ta sẽ khép lại chương trình này bằng một bài hát của Phương Vi và có luôn cả sự tham gia của mẹ Phương Vi nữa. Bài hát có tên là Thanh xuân của mẹ. Vâng. tuổi thanh xuân mong mơ của mẹ wow. thưa quý vị, à, bất kể nền văn hóa nào, bất kể ở quốc gia nào và bất kể ở tuổi tác nào, con người chúng ta đều mong muốn được yêu thương, được đều được mong muốn ở gần với những người thương yêu của mình. Chính vì thế, khi có cơ hội, khi còn có cơ hội và bất kỳ điều kiện nào mà được ở gần những người yêu thương của mình trong gia đình của mình thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Hãy ở cạnh bên nhau và yêu thương nhau. Đó là thông điệp mà chương trình nhập ra tùy tục của chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị trong chương trình này. Và thưa quý vị, chương trình nhập ra tùy tục do Đài truyền Việt Nam sản xuất thường xuyên lên sóng vào lúc 20 giờ 30 trên VTV3 vào thứ sáu hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.